tình yêu đến với những giọt mưa khẽ rơi trên vườn xưa em muốn với tay đến trời cao ôm mưa gió với muôn vì sao anh đã đến như những giọt mưa đến không quên lời hứa sẽ đắm say trong vườn xuân quên đi cõi nhân gian trầm luân bình minh sẽ xóa tan ưu phiền màn đêm và mùa đông tan biến khi mùa xuân đến anh là tia nắng sáng soi giữa đời anh là giọt mưa đến đây cho em tiếng cười anh là ánh sáng chiếu trên thế gian anh là mùa xuân bước qua tháng năm úa tàn tình yêu đến với những giọt mưa khẽ rơi trên vườn xưa em muốn với tay lên trời cao ôm mưa gió với muôn vì sao anh đã đến như những giọt mưa đến không quên lời hứa sẽ đắm say trong vườn xuân quên đi cõi nhân gian trầm luân bình minh sẽ xóa tan u phiền màn đêm và mùa đông tan biến khi mùa xuân đến hết anh là tia nắng sáng soi giữa đời anh là giọt mưa đến đây cho em tiếng cười anh là ánh sáng chiếu trên thế gian